Ẩn sâu trong lòng đại dương rộng lớn là vô số bí ẩn mà năng lực của con người vẫn chưa thể khám phá hoặc giải đáp được. Đại dương bao phủ 75% diện tích trái đất. Nhưng thế giới bên trong nó là một thử thách quá lớn đối với nhân loại. Hơn 95% thế giới đại dương vẫn là ẩn số đối với chúng ta. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống khám phá bốn bí ẩn dưới lòng đại dương ngay sau đây. Phi thuyền vũ trụ cổ đại 14.000 năm tuổi trong lòng đại dương vô hiệu hóa mọi thiết bị điện tử, các nhà khoa học đã có một phát hiện thú vị ở độ sâu chừng 91 mét dưới đáy biển Baltic, đó là một vật thể hình tròn khổng lồ. Vậy điều gì khiến họ phải bối rối và kinh ngạc đến mức đặt tên cho vật thể này là vật thể kỳ dị của biển Baltic? Trong khi tìm kiếm xác tàu của một vụ đắm tàu, đội Swedish Ocean X dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Lindbergh và Dennis Asbert đã phát hiện ra vật thể hình tròn kỳ lạ này bằng máy quét sonar. Vật thể được xác định là rộng 60m, độ dày 3-4m với những cạnh sắc, đường thẳng và những góc cạnh hoàn hảo xuyên suốt cấu trúc của nó. Theo báo cáo, dấu vết cho thấy nó giống như một con tàu vũ trụ và con tàu này có vẻ như đang nằm trên một chiếc cột trụ lớn cao 8m, bao gồm một cấu trúc tương tự cầu thang, dẫn đến một cái nắp trên của vật thể. Chưa dừng ở đó, đội lặn của Ocean X còn phát hiện một đường băng dài 300m giống như đường băng tại khu vực. Nhóm khẳng định Đường băng này cho thấy vật thể lạ nói trên đã di chuyển trên nó. Vật thể khổng lồ này được xác định có niên đại ít nhất 14.000 năm tuổi. Các thợ lặn đã thu thập mẫu vỏ của vật lạ đó để phân tích và kết quả cho thấy nó chứa hai loại quặng sắt limonit và goethite. Theo nhà địa chất học Steve Weiner, đây là những kim loại không thể tự hình thành trong tự nhiên. Điểm đặc biệt là vật thể này có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử Tất cả các thiết bị điện tử và kể cả điện thoại vệ tinh trên thuyền của đội Ocean X đã ngưng hoạt động khi chúng tiến gần đến vật thể. Ông Stefan Hauser-Bon cho biết, khi chúng tôi đi xa khỏi nó khoảng 200 mét, các thiết bị lại hoạt động trở lại. Khi chúng tôi quay trở lại về phía vật thể thì các thiết bị lại ngưng hoạt động. Năm 2012, Thụy Điển đã tổ chức một cuộc thám hiểm lớn. Trong lần thứ hai quay trở lại này, Ocean X tiếp tục khám phá ra một điểm bất thường khác họ đã phát hiện ra những máng trượt trông như cầu thang dẫn lên bề mặt của vật thể lạ và những vệt được tạo ra giống như trường hợp hạ cánh khẩn cấp. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra rằng những máng trượt đằng sau vật thể khổng lồ này được tạo ra như thế nào. Liệu đây có phải là một phi thuyền vũ trụ đã hạ cánh khẩn cấp cách đây hàng chục ngàn năm trước? Theo Bloop âm thanh bí ẩn trong lòng đại dương suốt hai thập kỷ. Xuất hiện cách đây gần 20 năm, đoạn âm thanh The Bloop nổi tiếng với danh hiệu âm thanh khó hiểu nhất thế kỷ 20. Theb Loop đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trong hàng chục năm liền. Người ta băn khoăn, liệu Theb Loop phải chăng là âm thanh của một loài quái vật biển hay đó thuộc về những người ngoài hành tinh? Năm 1997, Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA phát hiện âm thanh tần số thấp nhưng biên độ cực cao cao nhất từ trước tới nay phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km ở vùng biển cách Chile 1.750 km về phía Tây. Với cường độ và tần số mà âm thanh này phát ra, các chuyên gia đã gọi nó với cái tên Tem Loop. Điều kỳ lạ hơn nữa là tiếng động này có thể truyền đi với một khoảng cách lên tới 5.000 km. Và đây là lúc những giả thuyết kinh dị bắt đầu theo đó. Đối chiếu với dữ liệu sinh vật học, nhóm nghiên cứu thấy rằng âm lượng của Tem Loop lớn đến mức không loài động vật nào trên trái đất có thể phát ra tiếng động như vậy. Từ trước tới nay, kỷ lục về âm thanh vẫn đang thuộc về cá voi xanh với mức cường độ âm khoảng 188 dB và truyền được xa 500 dặm. 804,6 km, nhỏ hơn nhiều so với độ truyền 5.000 km của Theb Vậy nếu là âm thanh có nguồn gốc từ sinh vật, thì Theb sẽ phải được phát ra từ một loài quái vật khổng lồ hay một sinh vật ngoài hành tinh dưới lòng đại dương. Một số nhà nghiên cứu về UFO lại cho rằng có thể dưới đáy đại dương vẫn tồn tại các căn cứ của người ngoài hành tinh và âm thanh này phát ra là do các hoạt động của họ. Thậm chí, có thời điểm Theb được gắn với huyền thoại quái vật hồ Loch Ness các giả thuyết này trong một thời gian dài đã trở thành đề tài nóng bỏng cho giới giải trí và điện ảnh. Tam giác quỷ Bermuda Nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, tam giác quỷ Bermuda được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại khi chỉ trong vài thế kỷ qua, đã có khoảng 20 máy bay và 50 tàu thuyền mất tích khi đi qua khu vực này. Nhiều người cho rằng có một thế lực siêu nhiên, thân bí nào đó đã gây ra. Kể từ khi một tạp chí đặt ra cụm từ tam giác quỷ Bermuda vào năm 1964, Địa điểm bí ẩn này đã liên tục thu hút sự chú ý của mọi người. Khu vực này kéo dài từ tiểu bang North Carolina của Mỹ hướng ra biển Đại Tây Dương khoảng 600 km. Vùng tam giác Bermuda chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến người nghe khiếp sợ. Máy bay, tàu thuyền khi đi qua khu vực này thường biến mất một cách lạ kỳ không dấu vết. Mặc dù việc điều tra đã được thực hiện nhưng người ta không thể tìm được dấu vết của máy bay hay thi thể các nạn nhân. Năm 1918, tại Mỹ có lưu trữ một hồ sơ máy bay gặp nạn ở vùng tam giác Bermuda khoảng 310 người đã mất tích. Vào khoảng năm 1945, một máy bay ném bom của Mỹ cũng biến mất. Trong hồ sơ còn lưu lại thông tin về những tiếng thét chói tai trước khi máy bay mất tích. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ tai nạn của tàu thuyền và máy bay trong khu vực này. Nhắc đến vùng tam giác Bermuda, người ta nghĩ ngay rằng đây hẳn là một vùng đất thần bí và nguy hiểm. Rất ít người còn sống sót để kể về bất kỳ hiện tượng dị thường nào từng xảy đến với họ tại tam giác Bermuda. Tuy nhiên, phi công người Mỹ Brooks Gurnon là một ngoại lệ. Năm 1970, trong khi ông bay từ Bahamas đến Florida, ông đã báo cáo rằng mình nhìn thấy một đám mây kỳ lạ ngay đằng trước máy bay. Sau đó, khi máy bay áp sát, ông Gernon tuyên bố rằng đám mây này đã hình thành một cái hố hình bánh donut hay một cơn gió xoáy. Ông kể lại, đường hầm gió xoáy khá lớn lúc ban đầu, nhưng sau đó bắt đầu trở nên nhỏ hơn một cách nhanh chóng khi chúng tôi tiến vào, và một điều kinh khủng đã xảy ra, các đường kẻ kỳ lạ đã hình thành và nó trông giống như nhìn vào bên trong một nòng súng trường, bởi vì các đường kẻ này đang xoáy chậm chậm ngược chiều kim đồng hồ. Tôi đã bắt gặp một vài luồng điện cực mạnh, chúng giống như các tia chớp lóe lên rồi vụt tắt. Tôi để ý thấy các thiết bị của mình đã ngừng hoạt động và cùng lúc tôi có một cái cảm giác thật khó tả. Ông Gernon nói rằng cuối cùng ông đã bay ra khỏi đường hầm và liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, nhưng họ không thể tìm thấy máy bay của ông trên màn hình radar. Sau một vài phút, Đài Kiểm soát Không lưu đã liên lạc lại với ông và cho biết họ đã xác nhận được vị trí của ông là trên bầu trời thành phố Miami. Vernon cảm thấy điều này thật khó tin bởi vì ông mới chỉ bay được 33 phút và ông hẳn phải cần đến khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ để xuất hiện tại thành phố Miami. Phải chăng ông Vernon đã trải nghiệm việc tiến nhập vào một chiều thời gian, không gian khác khi tiến vào đường hầm gió xoáy? Mặc dù có rất nhiều giả thuyết, nhưng chưa có cách giải thích nào thực sự thuyết phục. Điều gì đã khiến các máy bay và tàu thuyền biến mất không vết tích? Tại sao các thiết bị hàng không và điều hướng lại ngừng hoạt động? Điều gì có thể khiến một chiếc la bàn xoay liên tục và đưa ra các thông số sai lệch? Điều gì khiến radio tắt tiếng và không thể liên lạc? Cho đến ngày nay, vẫn không có lời giải thích thật sự logic nào được đưa ra dành cho các hiện tượng bí ẩn ở khu vực khét tiếng này tam giác Bermuda. Bốn vụ mất tích tàu ngầm trong cùng một năm không thể giải thích. Năm 1968, bốn tàu ngầm khổng lồ thuộc bốn quốc gia khác nhau đều mất tích bí ẩn dưới đáy đại dương đã trở thành thảm kịch quân sự chấn động bậc nhất thế kỷ 20. Không một nhà điều tra nào trên thế giới thời ấy có thể tìm ra nguyên nhân những vụ mất tích bí ẩn. Theo đó, những tàu ngầm lần lượt mất tích trong năm 1968, bao gồm Tàu ngầm Insdaka của Israel mất tích ngày 9 tháng 1 năm 1968. Một ngày sau đó, đài vô tuyến ở Cyprus đã thu được tín hiệu cấp cứu trên tần số khẩn cấp của tàu Dhaka nhưng không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào của nó. Phải tới ngày 24 tháng 5 năm 1999, một nhóm tìm kiếm Israel-Mỹ mới phát hiện xác tàu ở độ sâu 3.000 mét tại khu vực giữa đảo Crete và Cyprus. Nguyên nhân tai nạn không được làm rõ, nhưng các dấu hiệu cho thấy Indaka bất ngờ gặp sự cố, nhanh tới mức thủy thủ đoàn không kịp thực hiện bất kỳ biện pháp ứng phó khẩn cấp nào. Tàu ngầm Minerve S647 của Hải quân Pháp mất tích ngày 27 tháng 1 năm 1968 tàu ngầm thông báo cho máy bay Brigade Atlantic đi kèm rằng nó sẽ cập cảng trong vòng 1 giờ với 52 thành viên thủy thủ đoàn. Đây là thông tin cuối cùng nhận được từ Miner vệ, chiếc tàu ngầm Pháp đã mất tích bí ẩn ở khu vực biển có độ sâu từ 1.000 đến 2.000 mét. Hải quân Pháp nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm lớn, bao gồm cả tàu sân bay Clemenceau và tàu lặn sản phẩm 350 Dennis. Tuy nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Miner vệ được phát hiện. Cho tới nay con tàu vẫn chưa được tìm thấy trở thành tàu ngầm duy nhất trên thế giới biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết nào. Tàu ngầm K-129 của Hải quân Liên Xô, cũ, mất tích ngày 8 tháng 3 năm 1968 và ngày 8 tháng 3 năm 1968, gần 2 tuần sau khi bắt đầu chuyến tuần tra phía Bắc Thái Bình Dương, tàu K-129 không gửi tin liên lạc theo lịch trình qua radio. Liên Xô ngay lập tức triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với 36 tàu và hàng chục máy bay, nhưng không thu được kết quả nào. Năm 1974, con tàu Hiu Loma Explorer đã trục vớt thành công một ba con tàu K-129. Nguyên nhân tàu K-129 gặp nạn chưa bao giờ được giải đáp và do tính tối mật của dự án Azorian, điều đó gần như sẽ không bao giờ được biết đến. Tàu ngầm USS Scorpion SSN-589 của Hải quân Mỹ mất tích ngày 22 tháng 5 năm 1968 SSN-589 báo cáo vị trí khi cách đảo Azo khoảng 80 km về phía nam vào ngày 21 tháng 5 năm 1968. Hải quân Mỹ không thấy vấn đề gì bất thường cho tới khi con tàu không cập cảng vào ngày 27 tháng 5 theo kế hoạch. Bất chấp chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, Lầu Năm Góc không thể tìm thấy dấu hiệu của USS Scorpion và phải tuyên bố rằng tàu này đã mất tích. Phải tới tháng 10 năm đó, một thiết bị lặn sâu triển khai từ tàu nghiên cứu USNS MISA mới nhận dạng được xác của USS Scorpion ở độ sâu hơn 3.000 mét. Một vụ nổ ngư lôi trong khoang chứa là giả thuyết được các nhà điều tra đưa ra để giải thích cho vụ tai nạn. Nhưng nhiều người cho rằng việc cả bốn chiếc tàu ngầm đều mất tích vào đầu năm 1968 mới là điều bí ẩn nhất. Chúng mất tích một cách kỳ lạ ở độ sâu hàng nghìn mét khi đang làm nhiệm vụ. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm của các nhà chức năng, tất cả đều đi vào ngõ cụt khi người ta không thể tìm ra bất cứ mảnh vỡ hay manh mối gì vào thời điểm đó. Và số phận của bốn chiếc tàu ngầm này mãi chôn vùi trong lòng đại dương sâu thẳm, đến nay cũng chẳng một ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với chúng. Có một điều khá kỳ lạ là nhân loại đã đặt chân lên mặt trăng xa xôi hay hiểu biết về nhiều thiên thể, hành tinh khác trong hệ ngân hà của chúng ta, nhưng hiểu biết về những nơi sâu thẳm nhất trong lòng đại dương vẫn còn rất khiêm tốn.